Rồi bây giờ mình cho các bạn khủng long đi bơi thôi Đi bơi thôi Bơi thôi các bạn ơi Ok, hôm nay mình đã biết bơi rồi, mình không cần áo phao nữa <laughs> Mình là ba đầu đây Mình sẽ chuẩn bị nhảy thôi 1, 2, 3 Các bạn ơi Các bạn ơi yeah, dạ, Các bạn Mình là cổ dài, mình sẽ nhảy đây Mình là Chuẩn bị nha, 1 hai ba một hai ba một hai à, ghê quá ừ ghê quá nhảy đi trời ơi trúng mẹ luôn rồi ok hai đứa mình sẽ nhảy chung nha hai ba bạn nhảy cẩn thận nha mình đi bơi cẩn thận nha và sau đây là ba sừng ba sừng không biết bơi nên ba sừng phải đeo phao vô trước khi nhảy em muốn chơi phao okay. em muốn treo phao hả trời ơi chơi chút xíu luôn. rồi hai đứa mình cùng nhảy nha một hai ba rồi hai bạn rắn cũng muốn nhảy không em em muốn hai bạn rắn đây mình cũng nhảy luôn một hai ba yeah trời ơi bạn nhảy mạnh quá một hai ba ưa ưa ưa trốn mình sẽ nhảy cùng bạn rắn ha mình sẽ bò trước khi nhảy mình muốn mình muốn ok một hai ba còn bạn mà tụt nữa đây các bạn rắn nữa nè mình sẽ xoay nhảy đây dạ, rồi bây giờ các bạn xuống dưới hồ hết rồi Hôm nay hồ hơi ờ, hồ <laughs> hơi bị vướng lá, <laughs> lá súng Nên chưa có xuống nước được Ok và sau đây là màn trục vớt Màn trục vớt cho các bạn Có quá nhiều bạn ở trên này Cua nữa chứ quá nhiều quá nhiều nhanh lên em ơi trời ơi bên này nó nè quá chơi luôn lên thôi các bạn ơi chuẩn bị về rồi chết ba kiếm cho cha ơi <laughs> ôi kiếm cắn kiếm cắn kiếm cắn Rồi các bạn lên bờ hết chưa Trời ơi bên, bên này bên này bên này Torres lạc lội quá xa quá Torres xa quá Ô Torres phát hiện ra có là đàn ốc ở đây nè anh em ơi Một đàn ốc luôn Wow Một đàn ốc luôn dưới cái lá nè Wow Ôi quá trời luôn ừ ốc đẹp quá ở bên này còn có bông hoa màu vàng nữa nè ừ. ờ, đây là bông hoa màu vàng màu vàng cổ dài thấy một đống cá ở đây luôn nè các bạn oh. đây nè đây nè đây nè cá này ok mình sẽ bắt cá lên cái lá cho dễ thấy Đâu ấy, đưa đứng ném qua đây nữa không Thôi con đừng ném nữa Thôi ờ, đừng ném nữa Rồi cho các bạn đi về đấy đứng ném các bạn nữa Rồi xong được rồi được rồi Được rồi đứng cho các bạn xuống nữa Rồi giờ mình đi về thôi Giờ mình